các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tuần nhưng lại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 tuần nhưng loại pin này giá khoảng 40 ngàn một cặp rất là tốn kém để tiết kiệm chúng ta tránh ra không nên sử dụng những loại pin này bếp đồ địa nhật nó cũng có một đặc tính là khi mà các bạn đang sử dụng bếp đột nhiên ngọn lửa đang lớn mà nó nhỏ lại không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó tự động ra lệnh cho bếp làm như vậy để, để tiết kiệm ga cho chúng ta một cái tính năng rất là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 thời gian sạc là 16 tiếng thì nó test sẽ đây và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 tháng bếp đã thực hiện chức năng khóa ga khi đứt cạnh nồi thành công này dù công tắc có đang mở đây bếp khóa ga dù công tắc có đang mở tôi sẽ lấy hai miếng sắt xuống và hướng dẫn cho các bạn sử dụng pin sạc hộp pin nằm ở vị trí này các bạn kéo ra sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc sẽ không thể nào lắp vừa vào được do nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài của viên pin chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo các bạn bẻ hơi cong một đầu của lên chúng ta móc vào pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm chúng tôi móc vào cực dương có những cái lỗ nhỏ cho chúng ta móc vào như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực chúng ta lắp vào đi chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép cho hộp pin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 kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng Bếp cặp kiềng zin của nó sử dụng được từ khoảng từ 5 cho đến 6 năm chúng ta tặng các bạn thêm một cặp nữa để nhân đôi thời gian sử dụng thành 8 cho đến 10 năm hoặc là trong thời gian sử dụng á, bếp có bị hư hỏng kiềng thì chúng ta không có kiềng khác để thay thế bếp này đó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn có thể nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp chúng ta phải mua thêm một cái ổ cắm hẹn giờ như thế này giá là 80 ngàn một cái để sử dụng thì các bạn lấy dây sạc đang cắm với bếp chúng ta cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào ổ điện các bạn chỉnh tối đa được cho nó là 90 phút ở đây chúng ta để với mức là 2 phút 1 phút 2 phút để thử chức năng hẹn giờ bước cuối cùng là các bạn lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa sau khi hết giờ cái thiết bị này sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể sử dụng cái này để nấu hoặc là nướng những món ăn chúng ta dự đoán trước được thời gian chính của nó được